À, chào các bác nhá như lúc video trước tôi có giới thiệu uh, cho các bác là cách độ loa để bẫy chim sẻ nhá video này tôi sẽ nói kỹ hơn cho các bác nắm được để các bác cũng biết được cái cách làm nhá tại vì nhiều khi tôi cũng bận nó không làm cho các bác được thì các bác mua hàng à, các bác sẽ tự uh, lấy thêm đồ cho các bác và các bác sẽ tự về độ lấy nhá thì có rất nhiều là cách độ à, anh em đánh chim sẻ thì cũng biết rằng là uh, khi cái tiếng ờ, phai chim sẻ ấy thì chủ yếu của nó là âm chép và âm chung âm bát nó rất là ít thì trong khi đó cái loa điều khiển từ xa nhá. hôm nay đã giới thiệu với các bác là cái loa điều khiển loa điều khiển từ xa mẫu ờ, ZI 898 nhá. mẫu ZI 898 ờ, với cái nguồn điện là nguồn điện sạc 5V nhá. thì với cái loa điều khiển từ xa này cái loa này này các bác này thì người ta gọi là loa bát thì âm bát nó rất là nhiều thì khi các bác mà chạy ờ, hai tiếng chim sẻ ấy thì là cái âm áp nó nhiều ấy thì tiếng chim sẻ nó bị ồn nó không hay thì ờ, chim sẻ nó ít là theo nhá các bác đánh nó không được hiệu quả các bác nào chơi văn nghệ ờ, thì chơi thôi à, ngày bắt 10 con 20 con thì đó thôi còn các bác là thợ chuyên nghiệp ngày bắt mấy chục con 100 con thì sẽ rất là khó nhá thì bây giờ thì có rất nhiều là cách độ thì hôm nay tôi hướng dẫn cho các bác cách độ trên cái loa E7 E898 đó là cách độ tụ và độ chét thạch anh chét thạch anh là cái con này nha các bác nhé à, độ tụ ấy là các bác độ một con tụ à, đi qua cái dây dương của loa đi qua dây dương của loa để nó cản bớt cái âm bát đi nhé các bác lựa chọn con tụ ấy thì các bác lựa chọn con tụ có thông số là 4,7 UF hay còn gọi là 4,7 mi ấy thì là nó phù hợp nhất nhé thế cái này là cái là loa lúc trước mà tôi đã hàn thực tế giờ tôi giới thiệu lại cho các bác các bác nắm được cách làm thôi còn hàn này các bác xem video trước thì tôi đã hàn rồi à, bây giờ đầu tiên đấy là cái dây này này là cái dây cắm vào, ờ, vào cái bên mạch điện tử của loa nhá. các bác để nguyên các bác nữa ờ, nhìn xem ở chân mát của loa ấy cái chân mát loa ấy cái chân nào là chân dương thì đây nhá chân này là chân âm này còn chân này là chân dấu cộng là chân dương này thì các bác sẽ cắt cái dây dẫn vào bát loa ấy cắt cái dây dương ra và các bác hàn vào cái con tụ hàn vào con tụ 4,7 mm nha 4,7 mi đây tôi đã hàn rồi này nha hàn con tụ 4,7 mi thì bây giờ dòng điện từ cái mạch nó đi ra ấy nó sẽ đi qua con tụ này nó mới tới được cái chân dương của loa bát thì là con tụ này ấy, nó sẽ làm nhiệm vụ là lọc bớt cái âm bát đi cho các bác nhé khi lọc bớt âm bát đi ấy, thì đồng thời cũng sẽ làm cái âm lượng loa sẽ giảm xuống một phần thế nhưng mà với âm lượng giảm xuống phần này thì vẫn đủ cho các bác chơi nhé thế còn ngoài ra ấy, các bác sẽ hàn thêm một con chiếc thạch anh con xét hệ anh đã cộng hưởng thêm âm chắc cộng hưởng thêm âm chắc thì con xét hệ anh này ấy, nó có hai chân một chân âm và một chân dương nhé à, đối với cái chân âm ấy thì các bác hàn trực tiếp vào cái chân ờ, âm của nó mát đây đây các hàn trực tiếp vào chân âm của nó mát đây nhé còn với chân dương ấy chân dương chính là cái dây này này thì các bác sẽ hàn vào cái dây dương của loa bát nhưng mà các bác hàn trên tụ các bác nhìn này các bác hàn trên tụ nhé hàn trên tụ này có nghĩa là cái dây ờ, từ trong mạch của loa nó dẫn ra thì nó đến tụ thì các bác hàn ở cái điểm trên tụ này, Thế còn các bác hàn điểm dưới tụ ấy, thì các bác đã nhận được cái ờ, dòng điện qua tụ rồi là đã lọc cả ấm mát này rồi thì nó không đạt được cái công suất tốt thì các bác hàn ở cái dây hàn ở dây trên tụ xong các bác dẫn ra cái cực dương của cái chiếc hành anh đây chiếc hành anh thì để hàn trên cái chiếc hành anh này tôi cũng hướng dẫn cho các bác cụ thể luôn cách hàn đây là một cái chiếc hành anh mới nhé chắc là anh mới như này à, các bác để ý này nó sẽ có sẵn cho các các bác một con tụ con tụ này là con tụ thông số 4,7 mi luôn các bác nếu mà lấy con tụ này này lấy cắt đúng con tụ này và câu vào cái chân ờ, dương của loa bát này ấy, thì là cực kỳ nhất nhé đúng với con tụ ở trong chiếc hành anh thông số 4,7 mi và đúng loại tụ này ấy, thì cho ra chất lượng âm thanh là tốt nhất thế còn cái con chiếc hành anh này ấy, các bác có thể dùng tụ hoặc không dùng tụ các bác dùng tụ ấy, thì nó giảm mất cái cường độ dòng điện đi qua ấy, thì giúp cho cái con xét này nó bền hơn thế nhưng mà cái công suất của con xét này nó không ờ, hoạt động hết được công suất thì các bác có thể là không dùng tụ thế bây giờ tôi hướng dẫn cho các bác cách nếu mà các bác dùng tụ ấy thì các bác sẽ hàn vào cái chân này chân này chân dấu trừ các bác này là chân này nhá là chân giữa âm ấy các bác hàn vào chân này này thì dòng điện âm nó sẽ đi qua con tụ nó sang phía bên này thế còn dòng điện dương ấy thì các bác có phải hàn một trong các chân này các bác nhìn thấy chân 2 fm này hay là một fm này các bác hàn ở chân này ấy, thì nó kêu nhỏ nhất khi các bác dẫn ờ, mạch ra ấy, thì nó chắc này nó kêu nhỏ nhất đến chân này nó kêu to hơn và đến chân này kêu to hơn nữa thì các bác muốn đạt được hết công suất của cái loa check này ấy, các bác hàn vào chân cuối cùng chân cuối cùng có dấu cộng nhé chân cuối cùng dấu cộng này thì nó sẽ đạt được cái công suất lớn nhất cho cái loa check thạch anh này nhé đấy thì bây giờ khi mà mình lắp ở trong cái loa 898 này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bác lắp phía trong luôn và các bác khoan một ít lỗ khoan một ít lỗ để cho nó thoát hơi ra ngoài à, lưu ý với các bác luôn nhé khi các bác có nhu cầu đội này thì cần phải hàn cần phải khoan thì bên shop sẽ không có trách nhiệm bảo hành cho cái sản phẩm độ chế này nhé thì các bác thấy này ờ, hàn ờ, cắt dây này hàn thiếc này khoan vỏ này thì không thể nào mà bảo hành được kho xưởng nó sẽ không nhận lại được nhé các bác ờ, đã chấp nhận chơi thì chấp nhận chịu ờ, không có bảo hành cho những sản phẩm độ chế đấy nhé các bác nhé ờ, khi này tôi hướng dẫn cho các bác lắp trong cái loa 898 là các bác lắp vào trong luôn thì theo tôi ấy, thì các bác bỏ tụ đấy luôn này bỏ tụ luôn các bác hàn trực tiếp vào để cho cái công suất của cái chắc này là lớn nhất để nó cộng hưởng thêm cái âm chắc vào với cái loa bát nhá thì như cái này thì tôi hồi chiều tôi đã làm sẵn rồi tôi bỏ tụ đi luôn thì khi các bác bỏ tụ ấy thì các bác sẽ chân dương ấy thì các bác sẽ không hàn ở bên ờ, bên dấu trừ nữa không hàn bên dấu trừ nữa nhé ở đây này không hàn bên này nữa mà các hát các bác phải hàn sang chân bên này nhé ở đây này như tôi này này tôi đã bỏ chân này này và tôi hàn sang chân bên này luôn đây là chân âm các bác nhìn nhé chân âm chân âm của chiếc này thì dẫn thẳng vào chân âm của loa bát này đấy dẫn thẳng vào chân âm của loa bát nhé đây chân âm của chiếc dẫn thẳng vào chân âm của loa bát Ờ, chân dương của chiếc thì các bác hàn đến điểm cuối cùng là tới hàn cái điểm chân dương cuối cùng này thì là cái công suất của cái chiếc này là lớn nhất nhé chân dương của chiếc các hàn vào điểm cuối cùng của dấu cộng và các bác dẫn vào cái chân dương của loa bát đây chân dương của loa bát đây nhưng các bác lưu ý là dẫn trước con tụ nhé con lưu ý dẫn trước tụ các bác đừng dẫn sau tụ đấy, dẫn trước con tụ thì cái loa bát này nó nhận được cái dòng điện là sau con tụ thì để nó lọc bớt âm chắc đi nhé thế còn cái chép của mình ấy thì sẽ mình sẽ nhận cái tín hiệu trước tụ nhé thế để đảm bảo nó không có chập cháy thì các bác ờ, sẽ quấn băng keo xung quanh quấn băng xung quanh à, đây cái là cái chép này đã quấn rồi thế còn cái chép chưa quấn thì nó là như thế này cái này gọi là cái chép thạch anh hay gọi là con siêu chép nó là cuộn dây đồng này trong này có miếng thạch anh âm thanh nó trong nó thanh gọi là siêu chép thì để chập cháy các bác kiếm cái miếng ờ, băng dính đen các bác phủ lên trên này nữa đây sau tôi sẽ đắp cho các bác nó không có bị chập cháy nhé à, Cái dòng loa này là loa 898 à, Điện sạc là 5V Thì điện sạc 5V ấy, thì nó sẽ dùng quả pin là 3,7V Thì chính là quả pin này các bác nhé Pin 3,7V và điện sạc 5V Thì pin 3,7V này ấy, thì các bác rất là dễ mua Thế nhưng mà trong này nó vẫn có một cái miếng mạch điện tử này Miếng mạch nhỏ nhỏ này thì trong này nó có những cái con diode con điện trở để nó ổn định cái nguồn à, điện sạc vào cho nó Ờ, các bác tốt nhất là các bác mua quả pin sẵn như này bên shop có cung cấp cho các bác có uh, ờ, rắc sẵn luôn ở ờ, trường hợp các bác muốn bài thanh thế các bác chỉ việc cắm vào là xong nhé thế còn tôi cũng uh, chia sẻ luôn với các bác các bác nào mà đánh sẻ chuyên nghiệp mà muốn dùng được thời gian pin lâu ấy thì đối với con loa 898 này này nguồn uh, điện là 3,7V nguồn sạc có 5V này này thì các bác nạp căng điện lên ấy bản thân một quả pin này đã dùng cho các bác được 10 tiếng hơn 10 tiếng tôi thử 4 ờ, năm bộ rồi bộ nào cũng đạt 11 12 tiếng nhé Thế còn trường hợp các bác muốn dùng lâu hơn nữa thì các bác sẽ dùng cái quả pin nữa các bác mua thêm các bác gắn vào đây các bác lấy keo đến gắn vào các bác lưu ý nhé gắn vào đây ấy, các bác vẫn nắp được ở trong loa vẫn nằm ở trong loa bình thường nhé không phải cho ra ngoài nhé thì cái này ấy, một quả thì các bác để nguyên rắc để các bác cắm vào bên mạch còn một quả còn lại ấy, các bác cắt lên đây ví dụ như là các bác cắt lên đây đi thì nó sẽ thò ra hai đầu một đầu đỏ một đầu đen à, các bác hơn nửa tuốt lên dây đồng tuốt dây đồng ra à, khi đấy các bác sẽ tách cái bên ờ, cái rác cắm này ra tách cái dây bên rác cắm này ra thì các bác buộc dây đen và dây đen dây đỏ và dây đỏ thì quả pin này sẽ nhân đôi dung lượng lên còn pin thì 3,7V vẫn là giữ nguyên thì ví dụ như một quả này là quả 1 rưỡi ampe, thì sẽ nhân lên cho các bác là 3 000 ampe. thế đồng nghĩa với cái việc là một quả pin này nạp căng lên các bác dùng được 10 tiếng thì khi lắp một quả pin kẹp vào nữa thì các bác sẽ dùng được 20 tiếng thì đảm bảo cho các bác đi chơi cả ngày không phải lo cái chuyện hết điện nhé nên các bác có nhu cầu chế độ thì tôi hướng dẫn cho các bác cái cách làm nó rất đơn giản như vậy còn các bác sẽ phải mua đồ về tự làm thì các bác thông cảm là tôi cũng rất nhiều việc bận không làm trực tiếp cho các bác được nhé đấy các bác muốn ghép hai pin này thì các bác lấy keo nến các bác dán vào đây và các bác cắt một cực này ra tuốt dây đồng ra và tách dây đồng phía bên này ra này các bác đen buộc vào đen đỏ buộc vào đỏ nói vậy là các bác hình dung ra rồi gì rất là dễ thôi nhé đây này à, dây đen các bác buộc vào dây đen dây đỏ buộc vào dây đỏ như này đấy như này đấy, các bác buộc vào nhau như này còn các bác để nguyên rắc cũng được các bác tách dây đồng ra và các bác buộc hai cái điểm này dính vào nhau như này thì cái quả pin này hai quả pin này nó sẽ thông vào với nhau nhé có thành vào một dung lượng lớn thì các bác sẽ dùng được lâu đây là cái chi tiết cái cách làm cái cách hàn thì bây giờ tôi sẽ lắp và thử và cho các bác nghe âm thanh thử nhé đây là cái bên mạch của cái loa 898 này 898 ờ, pin điện 5V này các bác lưu ý trong này có một cái dây thừa thì dây này là không có tác dụng nhá dây này để cho các bác ờ, nó tác dụng là nó bắt đài FM ấy nhưng mà mình không dùng với em mình không quan tâm đến dây này dây này mình không tính tới nó chỉ có thế này thôi cái bên mạch này này là bên mạch điều khiển từ xa này các bác này cái miếng này này điều khiển từ xa này à, cái dây này là dây dẫn lên ten để lấy sóng điều khiển từ xa thì các bác sẽ tiến hành lắp vào các bác tiến hành lắp nhé các bạn lưu ý cái rắc trên này này cái rắc phía trên này là cái rắc cắm cho nguồn pin cắm cho nguồn pin nhé Đấy. còn cái rắc phía dưới là rắc cắm cho cái dây loa các bác cắm dây loa vào cái video này tôi chia sẻ hơi kỹ thì lâm ra thời gian nó hơi dài các bác cố gắng ờ, theo dõi nhé và các bác muốn xem nhiều những cái ờ, chia sẻ hay về cái cách độ chế loa thì các bác vui lòng ờ, đăng ký kênh để các bác nhận được cái thông báo về video mới nhất nhé đây còn cái con chiếc này con chiếc này các bác sẽ để nó vào chỗ bên chỗ ờ, anten này này đây để anten này và các bác khoan cho tôi mấy cái lỗ đây tôi đã khoan sẵn bên này là bốn lỗ bên này là 5 lỗ để cho nó thông cái âm thanh của chiếc ra ngoài và các bác ờ, để ý cái dây nó không có kẹp các bác úp hai mặt nó vào úp hai mặt vào nhé tiến hành lắp hai mặt lại à, đúng cái khớp của nó đúng khớp của nó đây rồi các bác bóp lại là nó đã hoàn thành nhé thì bây giờ nó có bốn con ốc các bác xét ốc lại ra xét ốc lại à, công việc thì nó rất đơn giản thôi cái trước thì tôi đã có hàn thực tế cho các bác xem rồi cái này tôi nói lại cho các bác nắm được là uh, cái nào hàn vào dây nào hàn như thế nào đấu như thế nào thì tôi nói kỹ hơn cho các bác để các bác uh, nắm được kỹ hơn nhé Thế còn các bác uh, uh, muốn uh, mua ấy, thì các bác uh, lấy thêm uh, đồ là lấy thêm ờ, một cái con chép này và tôi sẽ cấp thêm cho các bác một con tụ nên và các bác là sẽ phải tự làm lấy còn các bác không làm được thì các bác ờ, ra nhờ thợ điện tử làm à, các bác có thể là tải cái video này về hoặc là cho thợ điện tử xem video này thì là họ sẽ làm được ngay nó rất là đơn giản hoặc là các bác có thể tự làm lấy được nhé các bác xin đọc lại thì bây giờ mình đã hoàn thành một cái loa 898 à, điện sạc 5V à, độ để cho đánh trẻ chuyên nghiệp nhé đây tôi thử cho các bác nghe luôn đây. cái này là chắc là tôi cắm cái rắc ở trong nó bị tuột rồi nó không có âm thanh thì cái này tôi phải tháo ra lại nhé tại vì khi mình lắp ấy mình phải để ý cái rắc uh, loa ấy cắm vào nó đã ăn chưa nhé nó ăn chưa thì nó mới có âm thanh được chứ nếu mà cái loa nó chưa ăn rắc nó chưa có thì nó chưa có âm thanh đâu chưa đây tôi tháo ra lại tôi kiểm tra lại này ờ, bốn à, con ốc và bốn góc này để gọn vào à, các bác lách ờ, nách các bác tách hai nửa ra đây đây đây rác này nó cắm chưa chặt các bác ạ nhé cắm chưa chặt cắm chưa chặt nó không nhận được âm thanh đây là bật thử luôn đây nhá rồi tôi sẽ để lên tiến hành cho lắp vào nhé để cho lắp vào các bạn để ý cái chiếc này này để sát chân lên ten nhé để sát chân lên ten और đấy để các bác nhé các bác nghe thấy cái âm thanh của loa này ấy, nó sẽ trong hơn nó thanh hơn nó trong hơn này nó trong hơn nó thanh hơn nó không có bị ồm tiếng nó không có bị xì tiếng nhá thế còn đồng thời cái chắc thạch anh trong này ấy, nó sẽ phát ra âm chắc cộng hưởng cộng hưởng thêm âm chắc cho các bác nhé với cái loa E898 mà dành để cho độ tụ độ chét thì sẽ dành cho các bác ờ, đánh xẻ chuyên nghiệp nhé âm thanh rất là tốt không có bị ồn tiếng không có bị ờ, xì tiếng nhé thế còn các bác mà muốn thời gian pin dùng lâu hơn các bác cộp hai quả pin này vào phía trong là tất cả nằm gọn ở phía trong luôn các bác sạc một lần là sạc cho hai quả và cái này ấy, nó dùng nguồn điện sạc là DC 5V thì có nghĩa là sẽ chung với cái nguồn sạc của điện thoại là các bác sẽ dùng chung cục sạc điện thoại được và khi nào hết điện các bác muốn dùng dự phòng thì các bác sẽ dùng luôn cái cục sạc dự phòng của điện thoại nhé thế đây là tôi chia sẻ cái cách à, chia sẻ một cách chi tiết nhất à, cái cách à, độ loa để đánh chim sẻ nhé độ theo hình thức là cảm tụ và thêm uh, chắc thành anh thế còn anh em khác các bác khác thì có nhiều cái cách chơi khác nhiều cách độ khác thì nói chung là các bác xem video các bác tham khảo còn các bác có nhu cầu mua hàng ấy thì là đối với sản phẩm này thì các bác sẽ à, tôi thì không làm được ờ, cho các bác trực tiếp đâu các bác chỉ có ờ, mua thêm ờ, cái chất thẻ anh này nhé chất thẻ anh này thì 15.000 một con và tôi sẽ tặng thêm cho các bác một con tụ luôn các bác có thể là để tụ này còn các bác cắt tụ này các bác dùng là tùy các bác nhé thì nói chung là sẽ cấp thêm cho các bác một con tụ và một cái chất thẻ anh này nữa thì các bác mua về các bác sẽ tự làm nhé để cho đạt được cái âm thanh tốt như này chứ các bác thông cảm mà tôi rất là bận à, tôi không có làm được trực tiếp thế còn tôi làm được bộ nào ấy thì tôi cũng thống nhất trước với các bác ấy là khi các bác đã đồng ý làm độ như này ấy, thì là sẽ không có được cái chế độ bảo hành nữa tại vì cái loa là cắt dây hàn rồi khoan nỗ nhá khoan nỗ nữa còn các bác mà không muốn để cho cái chiếc chắc anh này nằm ở trong ấy thì các bác để ra phía ngoài này thì theo tôi thì để trong này mà khoan nỗ thì sẽ ngon hơn nhé